chào tất cả anh em nhé thì hôm nay lại quay trở lại với anh em tôi tư vấn cho anh em và giới thiệu cho anh em tất cả đồ chơi thiết bị gian lận cao cấp để đồ chơi hỗ trợ cho anh em đánh bài lá giành thắng tuyệt đối 100 trăm đấy thì rất nhiều những video hay rất nhiều những clip tôi đã giới thiệu cho anh em về những kính áp tròng trên bài hay là những chiếc ví đổi bài đấy đây này đây là những tất cả những sản phẩm kính áp tròng nhìn trên bài ví đổi bài điện thoại đổi bài đấy, thì hôm nay tôi sẽ tư vấn và giới thiệu cho anh em cái dòng sản phẩm cao cấp hơn ấy đây là một chiếc máy bài mã vạch cao cấp nhất đấy nó sẽ hỗ trợ cho anh em giành thắng tuyệt đối 100 trăm đấy đây là chiếc máy bài cao cấp đấy anh em nhìn này giao diện nó không khác gì một chiếc iPhone 8 đấy nó có thể chơi được tất cả các trò chơi bài lá của Việt Nam đấy từ bài cào binh phỏng lốc ba cây đấy, xì phé sâm tất cả các trò chơi bài lá của Việt Nam nó có hơn 50 chế 50 trò chơi khác nhau đấy, và hơn 2.000 chế độ chơi đấy, thì khi anh em lấy sản phẩm của tôi tôi sẽ viết cho anh em một cái tờ giấy hướng dẫn và hướng dẫn em cách chơi cách sử dụng để anh em chơi anh em sẽ là người thắng còn đôi khi anh em lấy cái sản phẩm ấy thì anh em nhìn này đấy, giao diện nó như bên ngoài ấy, nó như chiếc điện thoại bình thường anh em có thể lắp sim nghe gọi bình thường hoàn toàn bình thường đấy nghe gọi lắp sim là hoàn toàn bình thường thì những cái máy này nó cái công cụ hỗ trợ chính của nó là hỗ trợ cho anh em chơi bài lá giành thắng tuyệt đối 100 trăm đấy thì hôm nay tôi sẽ test cho anh em về cái trò chơi về bài liêng liêng là anh em miền Bắc hay chơi đây là một cái trò chơi ăn thua rất là nhiều tiền đấy, thì tôi sẽ test cho anh em cái trò chơi là bài liêng em nhá đấy tôi sẽ test cho anh em trò chơi bài liêng này ok anh em này tôi vào chế độ đây là tôi đang ở chế độ à, bỏ lá thì là cái lớn này nhá đấy, chế độ bỏ lá thì là cái lớn này tôi sẽ test cho anh em đấy bài ấy thì tất cả các mẫu bài tôi đều có anh nhá đấy khi tôi test cho anh em thì tôi để ở chế độ màn hình sáng còn khi vào trận chơi xong chơi với anh em thì anh em tắt đi đấy anh em đeo tai nghe vào là máy nó báo cho anh em biết qua cái tai nghe mà anh em chơi anh em đánh thắng đấy đây là đang ở bốn người chơi máy báo bỏ một lá tôi bỏ một lá này thì nhà tôi này là làm nhất này đây là trò chơi liêng em nhá đấy đây là trò chơi liêng tám nút này không điểm này không điểm này 5 điểm này ok cho anh em đấy test tiếp cho anh em này máy báo đặt ngang đặt dọc máy để báo rất nhanh luôn em nhá đấy máy báo bốn lá này bỏ bốn lá ra này bỏ bốn lá này và anh em lúc nào bài lớn nhất này đấy, tôi chia rất từ từ cho anh em đấy, 9 điểm này 5 điểm này 8 điểm này 4 điểm này ok chưa anh em đấy mà khi anh em đang chơi ấy, có thêm một người nữa vào chơi ấy anh em chỉ ấn nút này này đấy là 5 người chơi em nhá đấy, 5 người chơi này đấy, tăng giảm nhiệt độ đấy máy báo bỏ một lá này đấy 5 người chơi này bốn năm này đấy, 5 người nhà mình muốn mạo nhắm nhất này anh em nhá, bốn điểm này không điểm này một điểm này bốn điểm này hai điểm này đấy mình bốn điểm nhưng mà bài mình lúc nào là bài lớn nhất anh em nhá, đấy rất là ok luôn máy thì không bao giờ có chuyện sai được anh em nhé test tiếp cho anh em này hai hai hai đấy hai lá này bỏ hai lá này chia năm tụ này tụ nhà mình lúc nào là tụ nhất này đấy bảy điếc bảy nút này không điểm này 5 điểm này 4 điểm này 7 điểm này ok rồi nha. em test tiếp cho anh em về cái trò chơi về bài cào em nhé ở miền Bắc thì anh em chơi riêng còn ở trong Nam ấy thì anh em người ta chơi bài cào thì tôi test cho anh em về cái trò chơi bài cào đấy đây tôi cũng test cho anh em một cái chế độ là bỏ lá cho nhà cái lớn này nhá tôi vẫn test cho anh em một cái chế độ là bỏ lá cho nhà cái lớn này bài cào ấy thì ở trong Nam ấy đấy chúng ta chơi bài cào tôi sẽ tôi test cho anh em mình còn chơi bài cào anh em nhé đấy bỏ ná này hai ba bốn này đấy, đang ở chế độ 5 người chơi năm người chơi này bốn năm này đấy chín nút này bảy nút này đấy năm điểm này ba điểm này ba điểm này đấy nhà mình chín điểm là to nhất này ok chưa anh em đấy máy báo rất nhanh mình rất nhận luôn cứ đặt bài xuống là máy báo luôn anh em nhá lá bỏ ba lá này một này hai ba này bốn này năm này đấy ok anh em chín điểm tiếp này ba điểm này chết này bốn điểm chết này một điểm chết này chín điểm chết này đấy mình chín là tỏ này ok rồi anh em đấy bài trong bài trong miền Nam thì người ta không đọt chất đấy chín chín là hòa anh em nhé đấy tiếp này đây là đang tôi đang là chế độ à, chơi thử cho anh em nó ok em lấy sản phẩm của tôi thì tôi sẽ mua luôn trò chơi cho anh em đấy đấy vẫn đang ở chế độ là báo một ngàn bà bỏ lá này cái lớn này em nhá đấy bỏ một lá ra này nhà mình tiếp tục là nhà lớn nhất này vẫn là năm tụ này em nhá vẫn là năm tụ này ok bốn điểm này bốn điểm này bằng nhau này không điểm này không điểm này ba điểm này ok anh em mình chỉ 4 điểm thôi thế nhưng mình vẫn ăn cả là, anh em nhá đấy trong nam người ta không 10 ấy, chơi bài cào ấy, trong nam 10 là không đấy còn ông bằng điểm nhau thì không độ chất đấy là hòa đấy, tôi sẽ test cho anh em tiếp tục là test cho anh em về cái chế độ là báo một nhà lớn nhất em nhá tôi test cho anh em cái chế độ báo một nhà lớn nhất này bắt đầu trò chơi này đấy khi em mình chơi ấy thì em mình rút một nút vào mức có tai nghe vào anh em có thể nghe được và máy nó báo cho anh em biết có đôi khi tôi test cho anh em thì tôi để chế độ màn hình sáng này đấy nhà số 1 là nhà lớn nhất này đấy đang 5 người chơi này nhà mình là nhà lớn nhất này đấy nhà số 1 là nhà lớn nhất này 8 điểm này một điểm chết này 6 chết này 5 chết này không điểm này ok chưa anh em mình ăn cả mạng đấy đây là cái chế độ mà anh em có thể một là anh em có thể bán cái mà hai là anh em có thể phím người chơi để anh em làm sao anh em có để giành thắng Đấy, nhà số 5 này nhà số 5 này thì mình bán cái nhà số 2 này hai ba bốn năm này thì về nhà mình này thì nhà mình tiếp tục ở nhà lớn nhất này Đấy, anh em nhá tiếp tục nhà mình này nhà nhất ok anh em này chín nước này ok chưa anh em nhà này có 8 điểm thôi 4 điểm này ba điểm này ok chưa đây là cái chế độ mà anh em có thể là bán cái hoặc là bỏ cái em nhá các tiếp cho anh em này đấy đây là chế độ tôi đang ở chế độ tôi thử cho anh em máy nó hay bị tắt đi anh em nhé còn nó khi vào sân chơi tôi sẽ mua luôn trò chơi cho anh em đấy tiếp tục vẫn là năm nhà này đấy sáu sáu người này anh em nhá này nhà mình là nhà đất này nhà mình là nhà đất anh em nhá đấy một hai ba này bốn năm này sáu này đấy nhà mình là nhà đất này nhà ăn biết là nhà đất này anh em nhá bảy nút này một điểm này 6 điểm này tít này ba này một này ok chưa anh em đấy thì vừa rồi anh em đã xem đấy tôi test cho anh em về hai cái trò chơi ở miền Bắc và miền Nam liêng ở miền Bắc anh em chơi rất nhiều và bài cào ở trong miền Nam anh em chơi rất nhiều ấy thì máy báo của nó là chuẩn xác của nó tuyệt đối 100 trăm ấy khi em có sản phẩm có cái đồ chơi công nghệ mới thì anh em vào sân chơi anh em áp dụng dòng giới thì anh em luôn luôn là những người thắng cuộc đấy, trên tất cả sân chơi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 qua trực tiếp cửa hàng cái hàng cửa hàng trực tiếp anh em đấy đồ đạc chuẩn chỉ cho anh em đấy, chế độ bảo hành vĩnh viễn đấy, chế độ bảo hành cho anh em một cái thời gian lâu nhất để anh em chơi ấy khi nó máy có lỗi làm gì anh em cầm qua làm tôi một đội một cho anh em đấy là cái chế độ bảo hành đấy tôi, tôi cung cấp cho anh em cái độ chuẩn xác của nó thì vừa anh em đã xem đấy chơi là chiến thắng đánh là có tiền đấy thì thời lượng video không có nhiều tôi xin dừng clip đây chúc anh em luôn luôn là những người thắng cuộc xin chào tất cả anh em